xin chào tất cả mọi người Hôm nay Phước Sửu đang có mặt tại à, nhà bè Mới đến nhà bè thì nghe nó xa xôi nhưng mà vị trí rất là đẹp Cách vùng à, bảy 7 à, uh, chỉ một bước chân à, Và có rất là nhiều thông tin mới là hiện tại nhà bè có thể là lên thành phố Là một thành phố Nam Sài Gòn, trong lòng thành phố Sài Gòn à, Thì hôm nay Phước Sửu à, giới thiệu cho quý vị một cái dự án rất là đặc biệt Dự án mang tên là Thái Sơn, Bộ Quốc phòng Thì à, đang có mặt tại con đường và là con đường chính 20 mét của cái uh, dọc đường của Thái Sơn này thì uh, đến uh, bên tây hai của chủ là trường tiểu học Lê Quang Định thì trong uh, khu dân cư này có một trường tiểu học rất là lớn là trường Lê Quang Định này uh, với là ban bạc tì và thêm một con, con uh, trường là giáo Hòa Mi nữa rất là lớn và hai cái trường mà gọi là trường của của huyện Nhà Bè đây là Phú Chiêu với Sài này là xe cổ đi lại rất là nhiều và hiện tại thì ờ, Phú Sửu ờ, ờ, giới thiệu cho mọi người một cái lô đất trên mặt tiền đường này luôn là cái đường là đường 20m thì trên cái đường này nè thì à, có một à, lô đất à, với diện tích à, là 10 nhân cho 25 và một điều đặc biệt là lô đất này á, là lô đất à, nằm trên mặt tiền đường này nên có là rất là hấp dẫn luôn cho quý anh chị để là à, sở hữu ở đây là và là đầu để đầu tư khi mà quý anh chị mà sở hữu lô đất này với một cái mặt tiền đẹp như vậy đó à, xe cộ qua lại đông như vậy đó thì anh chị có thể xây dựng à, rất là nhiều công trình ở đây như là à, làm shop house này làm à, nhà hàng này làm có thể làm trường học nhà trẻ mẫu giáo hoặc đó là làm xây dựng những công căn hộ cao cấp cho thuê hoặc đó là là có thể xây lên để làm cho ngân hàng hoặc là bánh hóa xanh để thuê mướn thì với cái vị trí đẹp như vậy thì pháp lý của dự án như thế nào rồi thì với anh chị làm việc đối với dự án này á, thì pháp lý đã chỉ chỉnh gần như 100% rồi ở đây cơ sở hạ tầng điện nước gần như là ông hết toàn bộ ha và điều đặc biệt là đây là những cái con đường ở đây là với cái vỉa hè à, rất là rộng và những cái lòng đường thấp nhất lòng đường à, xe hơi di chuyển thấp nhất là khoảng 8 mét nên xe hơi di chuyển rất là dễ dàng và một điều đặc biệt này với cái vị trí của cái dự án này là kết nối rất là gần kế bên à, đây là một của uh, à, dự án Metro City khoảng uh, 350 hectare và dự án này là một dự án gọi là trung tâm điểm của nhà bè bởi vì hiện tại nhà bè đang gọi là còn gọi là vùng trũng bất động sản còn giá còn thấp hơn so với khu vực thủ đức thì quý anh chị khi mà lựa chọn dự án này đang là một trong những đầu tư rất là tốt rồi thì à, Phước Sửu thì chuyên về cái khu vực thì Phước Sửu giới thiệu đến quý anh chị và cái sản phẩm này à, với cái diện tích ở đây khoảng là 10 x 25 và cái cách xây dựng là một trệt hai lồng và sân thượng và cái mặt đường trước là 4 mét phía sau là 3 mét và bên hông là 2 mét 5 thì quý anh chị ở đây sở hữu à, nguyên một cái à, biệt thự rất là lớn trong một cái cụm tại đô thị ở đây là rất là nhiều dự án và riêng cái dự án của Thái Sơn Bộ Quốc Phòng này thì có khoảng hơn gần 50 hecta nha và toàn bộ ở đây là xây dựng những cái biệt thự giống nhau với toàn bộ thì gần như quý anh chị lạc vào khu dân cư cực kỳ đẳng cấp bảo vệ 24 trên 24 và rất là an ninh tuyệt đối luôn là một cơ hội đầu tư rất là tốt quý anh chị hãy à, nhấc máy và lô ngay trong bước sổ để nhận thông tin đầy đủ và đặc biệt là sổ hồng cho quý anh chị có thể là à, hỗ trợ vay ngân hoặc kết kết nối thì quý anh chị à, à, xuống bên dưới à, trong các phần mô tả phước sự đã làm những video chuyên về à, mô tả rất là tiết về cái khu dân cư này và trong cái phần comment cũng có luôn nha quý anh chị quý anh chị hãy à, à cần ký gửi hoặc là mua bán khu này alo à, nhắc máy cho phương sửu là à, sẽ sở hữu được một lô đất cực kỳ đắt giá tại khu vực này xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau ạ à.